Đêm 30 Tết, Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm theo hiện tượng gió giật mạnh và sấm chớp. Cơn mưa kéo dài suốt nhiều giờ, tạnh rồi lại tiếp tục mưa đến tận 23 giờ. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với hiện tượng thiên nhiên lạ, có mưa rào trong đêm giao thừa, có nơi còn mưa đá, sấm chớp cũng xuất hiện. Đây là một đêm 30 Tết vô cùng kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, thời khắc chuyển giao năm mới mưa cũng tạnh, mọi người đổ ra đường đến những điểm bắn pháo hoa, để tận hưởng những màn pháo hoa mãn nhãn. Năm mới canh tí 2020 Chúc mọi người năm mới đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen. Chúc một năm mới luôn vui vẻ, với 12 tháng sức khỏe, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31 triệu 536.000 giây như ý. Thank you.